là từ 60 à, cm đến 80 cm. Vâng ạ. Đó. Thì sau này mình sẽ lựa những cây nào đồng đều nhau đã, cho đã, vào một chậu. Đã béo đã rất là béo rồi. Uh, ờ, ngô rồi mọi người. Hoa chắc chắn sẽ rất đạt. Và khí hậu ở trong ờ, này phải đúng là tuyệt vời cho cây. To nó đã to rồi. Đấy. Thì ờ, như thế này á mà sau gần 2 tháng nữa thì vâng. nó còn to nữa thì mình làm hoa sẽ đạt thôi. Đúng đúng, đúng phú, đúng. phú thọ mà. Đúng ạ loại này là là 5 60 cm em này. Vâng. À, 50 cm chắc không có đâu. Vâng. Cũng 60 cm trở lên không. Vâng. Nó rất là nhiều thì cho anh em thấy nhà anh em không biết là cứ như này không. Khá là nhiều. À... Khu trong kia là treo là khác nhé. Vâng ạ. Ờ, trước đây thì anh chị em ờ, thường hay đặt vấn đề nặng quá là về việc mà cây lan kinh doanh theo dòng tiền nhưng mà đương nhiên là cái việc đấy nó là một hướng đi tốt khi mà chúng ta bắt nhịp được tốt và bắt nhịp được sóng lên thế nhưng mà về hướng lâu dài và bền vững thì em thấy rằng là cái hướng này của anh mới là hướng chuẩn nhất và đặc biệt là đi vào các cây cô dân thì đúng thực sự là uh, sau khi xem mô hình này sẽ rất nhiều các anh chị em chơi quốc dân cũ là sẽ động lực hơn rất nhiều nha. đây, em em quay đây em thấy mà không? sản phẩm này không hề rẻ gì gì đây cả đây, vâng. qua đây đây anh ờ, cho biết là anh giao lưu với anh Hoàng Sơn là một chậu như thế nào mà, mà 10 triệu à, một chậu là từ ờ, anh anh Sơn nói là từ ba đầu trở lên nhưng vâng. mình sẽ làm một chậu là từ năm đầu 6 đầu 8 đầu 9 đầu vâng. thậm chí có những đầu mười mấy à, có những chậu là mười mấy 20 đầu vâng. thì giá là từ 10 đến 20 triệu thực ra là thế là em, em nghĩ là 15 triệu là, là ờ, đấy là giá trước còn nếu mà đến lúc có hoa đấy lúc là đặt hoa. hàng còn đến đấy. lúc có hoa đấy. thì sẽ lớn bởi vì thực ra là anh Hoàng Sơn thì ờ, chơi với rất nhiều lãnh đạo em biết là chắc là anh sẽ sẽ tặng lãnh đạo thì một cái tác phẩm đấy rẻ hơn rất nhiều so với một, một chậu hồ điệp đúng không anh à, đương nhiên là đấy những chỗ tác phẩm mà mình làm từ cái ờ, mặt hoa quốc dân như này này vâng đó, bây giờ mình mua vào thì rất là rẻ rồi quá vâng rất ạ. là rẻ mà nếu mình mua để mình làm kinh tế thì nó 5 lần là cả như mơ luôn Vâng ạ Như nhà hàng mình làm tiệc cưới mà bảo tôi lời giờ mà tôi lời 5 lần Từ lúc tôi đầu tư 200 tỷ bây giờ tôi tôi lời 5 lần chắc tôi có ngàn tỷ Ôi trời đúng, đúng quá. không? Nhưng mà cây lan lời 5 lần là là có thật và hoàn toàn có thể Đúng đúng quá à, Nhưng à, phải nói thêm không phải là Tùng cứ cứ thế là mình cứ làm quốc dân không Vâng. mình phải có sự phát triển đúng ạ à, cái cây này xong rồi người ta người ta chơi hoa năm nay người ta chơi chán rồi thì năm sau người ta chơi năm nữa năm nữa nhá tới năm nữa mà vâng. người ta chán thì mình lại phải nâng tầm người ta lên ờ. cho nên là những mặt vip và siêu vip thì tùng vẫn đầu Đều tư có vào hết. và vẫn nhân giống gần như đủ hết trong à. bộ sưu tập của anh tùng rồi mà và ạ. đương nhiên chuyện mà tùng mùa tết này tùng kiếm hàng tỷ đồng từ phú thọ ho là vâng. hoàn toàn có thể và nằm nằm trong tầm tay luôn em thấy rằng bây giờ bao nhiêu các cái cây thậm chí là cây cây kiểng mà uh, nhỏ nhỏ và chính ở anh em trong nam hay sưu tầm á ngày trước là em cũng đến uh, đây còn mấy tác lớn đây là và vẫn bán thường xuyên tác phẩm Hồng Nguyên Thủy là mình bán 55 triệu xoay xa xa. Ủa 55 triệu à anh. 55 triệu cho Hồng ờ, Hồng Nguyên Thủy này này. Vâng à, đảm bảo ra hoa là được, không cần ra hoa trăm phần trăm Vâng ạ. 55 triệu. Quá tuyệt Nhưng vâng. mà chậu này thì nó nhiều đầu, khá là đẹp. Đó thì mình cũng đã uốn theo ý mình rồi mọi người nhé. Đây, em quay xa xa một tí nhé. Thực ra nếu mà Hồng Nguyên Thủy Đấy. mà làm hoa được thì quá đẹp rồi ạ. Hồng Nguyên Thủy đẹp chứ đấy mình vâng. đã uốn theo ý mình rồi giờ vâng. chỉ chờ già và chờ tới ngày là vâng. là cho bung lụa thôi đó. thế thì uh, thực sự là em xúc động trước tất cả những cái dự kỳ ờ, dự định của anh mà nó trùng nó rất là trùng với những cái cái mong muốn những cái suy nghĩ của em mà em rất mong muốn có những người thật nhiều những người như anh nữa và đặc biệt là các anh chị đi trước là có một hướng lâu dài như này để vừa thúc đẩy thị trường vừa tạo cho cái nhịp của thị trường từ cái cây hàng hóa trở đi đương nhiên là mình à, mình à, kiếm tiền từ cây quốc dân và mình đang làm hoa từ cây quốc dân mình cũng không thể nào quên được á vâng quên ạ. được những cái mặt hoa tầm cao hơn vâng ạ. nó đang còn ít giống hơn thứ nhất là mình nuôi trồng nhân giống bảo tồn vâng vâng thứ vâng. hai là mình nhân giống ra để sau này mình làm thành những tác phẩm như thế này đúng đúng đúng ạ. đó thì uh, bên cạnh làm những tác phẩm thì cũng bỏ ra rất là nhiều công sức để chăm những mặt hoa như là bạch tuyết ngọc sơn cước bảo duy người vâng. đẹp không tên Ờ, Rồi, à, tầm, có thể, có tầm thể. ví dụ tầm siêu vip như là à, đôi mắt pleiku à, cờ đỏ vâng. à, kinh bắc vâng. hay là long khánh à. à, tuy nhiên những cái đó thì đang còn ít mình chưa thể làm tác phẩm hoa được đâu à, anh có thể chắc phải à, năm bảy năm nữa anh có thể là giúp em là là, là giới thiệu một vài cái về, ừ, bởi vì đây đây ra cái chậu này đi xong nó khủng khiếp này anh kỳ năm nhất đây kỳ năm nhất mọi người ạ đây là một mét rưỡi mọi người ạ một mét rưỡi người đẹp không tên khủng khiếp à, quá không, cây này cây bảo duy à cây bảo bảo duy cũng là khủng khiếp anh ạ thế thì đây mọi người giá thể rất là sạch sẽ và uh, thực sự em ngưỡng mộ với cách chăm cây của anh tất nhiên là rất nhiều người chăm cây vào bản thân em Trương thương bây giờ cũng cũng uh, đã chăm cây tốt rồi thế thì cũng mong muốn là anh cũng giới thiệu qua cho anh em và cái cái phương án cái cách và uh, chăm sóc cây lan để cho mọi người có thể nắm được em vào nhé Vâng. Dạ, thì ờ, như đây mọi người thấy chấm chấm này này đó là Tùng mới ờ, xịt ờ, thuốc phòng bệnh. Vâng. Đó. Phòng bệnh thì Tùng xịt Anchaco. Anchaco. À, có người thì người ta dùng kinh Vâng. À, tuy nhiên là là sẽ phù hợp với lại từng vườn thôi. Vâng. Đối với Tùng thì kinh thì vẫn là tốt nhưng mà có khi là Tùng nghe người cái mùi á vâng. thì Tùng thấy không thích cho nên Tùng xài cái loại khác. Vâng. À, bên cạnh đó thì Tùng dùng cái phân bón gốc đây mọi người này Vâng ạ. Phân bón gốc á, thì ờ, đây là cái phân bàng. Vâng. Phân hữu cơ rất là tốt. Vâng ạ. Đó, nhưng mà ờ, cái nào chậu nào thích thì bỏ thôi chứ cũng không phải là nhất thiết là tất cả chậu đều bỏ bỏ cho nó đẹp đẹp. Vâng. Còn ờ, phân này là tùng dài xài um, Rinan. Rinan vâng. 310808. Vâng. Thì cái độ đạm nó nhiều hơn. Vâng. Để vâng. mình mình làm ra thi. Vâng ạ. Còn những cái chậu mà làm hoa thì vâng. mình sẽ dùng 20 đều. Vâng. Uh, 6 30 30. Vâng. và dùng uh, Tricovic vâng ạ. để mà cho nó kích thích nó ra hoa và cái bông hoa nó đạt hơn còn làm kia thì đó tùng cũng xài như vậy thêm vào đó thì cũng một số các cái loại ờ, khác giống như anh em thường dùng thôi vâng ạ. Đó, nhưng mà cái ờ, quan trọng đối với tùng là gần như là mình phải nhìn ngó cây thường xuyên vâng. đơn giản Yêu như cây. à mình nhìn ngó thường xuyên á ví dụ hôm nay mình thấy lá này nó bị thối chẳng hạn vâng. hay là cái đọt nó bị thối thì mình xử lý ngay hoặc vâng. mình cắt ngay thì nó không sẽ không không lây vâng, vâng. và đương nhiên mà anh em mà bỏ bê á, thì, thì thì thì cái chuyện mà thối thì nó càng ngày càng nặng vâng ạ. cho nên là tại sao mà vườn tùng á, gần như là không thấy thối vâng ạ. gần như không thấy thối Đúng tại vì vậy. những lá thối tôi cắt rồi <laughs> tóm lại là không lây và trong suốt từ đầu đến bây giờ anh Tùng là một người cực kỳ yêu cây lan ờ, ngoài với, ngoài việc mà làm kinh tế ra thì có thể nói là một cái niềm đam mê lớn thì mới mới như vậy bởi vì thực ra là anh là người thành công thành đạt trong uh, lĩnh vực uh, nhiều lĩnh vực cuộc sống và uh, Hoa Lan thì có những lúc mọi người biết rồi rất là thăng trầm và kể cả niềm tin uh, uh, thời gian vừa rồi cũng ảnh hưởng nghiêm trọng khi khi Ê. có những bài tút kêu tiêu cực nhưng anh Tùng vẫn luôn luôn phát triển và chăm cây như này mọi người xem mầm này là mầm người đẹp không tên vâng mầm này là một một biết hai ôi trời ơi kiếp quá chứ còn cái cái này cái này là cái mầm đẻ nối vâng đẻ nối đã kinh khủng rồi cái mầm đẻ nối vâng. sợ quá thật đây là chậu ờ, đôi mắt Pleiku vâng ôi ôi đôi mắt Pleiku thì thực ra em nhìn thấy bình thường nó rất là nhỏ nhưng mà tại sao cái mầm này khủng khiếp này anh to này hai chậu Pleiku này là 36 đô hôm trước là 36 ừ cái Pleiku là rất ít giống và anh Tùng đã sở hữu số lượng quá kinh khủng mọi người ạ. Chỉ cho tên. Vâng ạ. Cái làm sánh ở đây. Ôi, người đẹp, về đây. Đây, Long Khánh đây. À, cái này là chắc phải so so như này một một cái kỳ kỳ kỳ kỳ ươm vâng. mà nó to mà nó đi ngoạn cái này là mình rất thích. Này. Tức là ý là anh thích là nó vừa béo lại vừa đi à vừa béo vừa đi <laughs> đấy, đấy, vừa béo vừa đi mà lá nó dày vâng vâng vâng anh cho rằng á là cái ờ, năm cánh trắng người đẹp Long Khánh vâng. thì uh, chắc năm bảy năm sau 10 năm sau mà nó trở thành những chậu tác phẩm á vâng. thì có thân lá sẽ là rất đẹp uh, nó rất là đẹp. đặc trưng của một cái kênh miền Bắc đặc biệt là cây Sơn La thì uh, rất khỏe thân lá dày thân lá hoa rất dày dặn đó là đặc trưng của cây Sơn La à, thường thấy kể cả hoa và thân lá rất là khủng ờ, và mảnh đất Sơn La là là gần như thánh địa của các loài hoa lan quý. Khu này là khu người đẹp À, cảm ơn uh, em trai Hào Hạo anh mới uh, xuống thăm anh Tùng. Cảm ơn tất cả mọi người đã uh, ủng hộ đã chúc mừng hai anh em và anh Trương thấy được là cái cuộc gặp gỡ này với anh Tùng cũng như trong cái livestream này đã anh anh Tùng cũng đã gần như uh, là trình bày một cái hướng đi rất đúng đắn và có thể nói rằng là bền vững lâu dài và cũng mong muốn tất cả anh em chúng ta hãy cùng đồng lòng cùng ờ, làm những việc này chứ không phải là uh, giấu bài đúng không anh còn thực đúng ra rồi. em nghĩ là đây là cực hiệu quả rồi chứ không phải là không thực đây thực sự ờ, mình cũng đã nói nhiều lần rồi thì mình mình là người chơi lan sau vâng. mình là người chơi lan sau nhưng mà may mắn thì được vâng. một số anh em yêu lan chơi trước vâng. đi trước và đặc biệt là có một giáo sư và một tiến sĩ về nông nghiệp học thì vâng. cũng chỉ cho Tùng. Vâng thì à, về cách làm hoa và cách à, ươm kỳ cũng như nhân giống thì à, như bây giờ Tùng làm hoa thì vâng. Tùng đang Tùng đang sử dụng vâng. là 20 đều. Vâng, 20 đều. 20 đều. Đạm đơn kali đều. Vâng ạ. À, thêm vào đó thì à, tăng cường 630. Vâng ạ. Và đặc biệt là gì? Thêm nữa là Tricovic, một cái loại vâng. mà chuyên dùng để à, làm hoa. Đấy, mọi người nghe thấy chưa anh Tùng chia sẻ hết đấy à, cảm ơn anh ờ, Trung Lê cảm ơn ờ, chị gái Thảo Hải chị đi xem và các livestream của em của anh Tùng cũng như tất cả mọi người trong đợt này là thị trường đang nóng lên rất nhiều chị ạ các giao dịch thanh khoản rất là nhiều anh anh mới nghĩ là tại sao những cái vườn lớn trên Việt Nam á vâng. thì họ là cái vườn lớn à, vườn lớn là gì vườn lớn là có diện tích lớn này vâng ạ. có những cây tầm cao lớn này vâng. và quan trọng nhất đối với Tùng là phải có ý chí lớn vâng ạ. tại sao mà khi mà cây xuống giá gì họ đấu nào đúng đâu đúng họ không không quan tâm đúng. mà họ gì họ chăm cây vâng ạ. họ nhân giống đúng. họ làm tác phẩm họ làm hoa vâng ạ. họ và họ cố gắng vượt qua những khó khăn đó vâng ạ. chứ không như một số người cào phím hay này kia Vâng. thì Tùng đánh giá như anh đánh giá như vậy mới là xứng đáng cái cái vườn lớn. Đúng. đúng và đúng. khi mà vườn lớn người ta chăm được những cái uh, chậu tác phẩm, vâng. những chậu hoa và khi người ta bán người ta kiếm tiền thì thì anh em mới bắt đầu đi lạc thì là là lại đi sau thì lại báo sao ông lại giàu à... cho nên là Tùng vẫn rất là vừa là cảm ơn ừ, những anh chị em đi trước những anh chị em vừa lớn vâng. à, tạo lên những cái um, cái gì cái um, sự động viên vâng. rất là lớn để cho anh làm những cái chậu tác phẩm à, vâng. à, luôn gắn bó với cái à, cây hoa lan mà mình đã đầu tư ra Vâng à, cũng như là chia sẻ những cái cách ờ, ươm ki cách nhân giống vâng. à, cách chăm sóc để ra hoa rồi cách chăm sóc để ra ki vâng vâng à, thì là đó chúng ta phải học những cái người mà người ta đã thành công từ cây lan vâng. người ta thành công là người ta đi trước vâng. người ta đón đầu tại vâng. sao người ta bán mười mấy tỷ một kia tại vì người ta có giống trước đúng quá à, rồi tại sao người ta lại tác phẩm ờ, người ta đã có trước mình rồi vâng. và để được thành công như thế thì không phải là là sớm một chiều và cũng chẳng ai phải lừa ai đúng rồi và cái trách nhiệm là trách nhiệm của chung tất cả mọi người chứ nhiều khi là mọi người lại lại dồn vào người nọ người kia là không không đúng và trong cái việc mà đầu tư kinh doanh thì khi mà thấy niềm tin lớn hơn lớn lên thì cơ hội thì ai cũng sẽ đầu tư đây gần như là một kênh kinh tế đúng không anh em cảm nhận là như vậy đương nhiên mình à, đam mê rồi mình yêu mình chăm rồi mình à, à, nhân giống rồi mình làm tác phẩm hoa rồi mình bán mình kiếm tiền thì đương em, nhiên đó là, là làm kinh tế em không hiểu sao nhưng chưa cần nhìn thấy hoa đã cảm giác cái lôi cuốn cực kỳ lớn rồi anh ạ à, một số anh chị em thì ờ, họ có một cái tư tưởng ờ, không không không được ổn lắm vì vâng. sao vì họ cứ muốn là những cái người mà đã thành công rồi á vâng. thì ờ, đi mua vâng. ủng hộ nhưng mà tùng cho rằng đi mua cũng đâu có được nhiều vâng. đúng không thì người thì nói này người thì chửi kia nhưng mà tùng không không phải là phê phán họ vâng. nhiều khi do khó khăn hoặc là do lỡ miệng họ nói những cái cái không hay những cái tiêu cực vâng. nhưng mà những cái người mà đã thành công rồi á, thì người ta đã có sự đầu tư từ trước rất đó lâu rồi, anh ạ à. đầu tư từ trước là người ta đến lúc đắt người ta bán vâng ạ. còn bây giờ anh mới vào cái mới khó khăn cái anh la <coughs> lối ôm um sùm lên thì nó cũng không hay vâng. cho nên trong bài livestream này tùng cũng kêu gọi tất cả anh em yêu lan là vâng. chúng ta hãy dành những điều gì tích cực nhất vâng. trên cái ờ, phây của mình để Quá cho cái phây của mình nó sạch <laughs> đúng bạn bè mà không chơi lan của các bạn mà nhìn thấy cái bài mà không sạch thì làm sao họ dám chơi lan đúng quá đúng cho nên quá. là gì à, cũng à, chẳng phải chửi bới cà phím làm gì mà vâng. chúng ta hãy đăng à, đăng đàn hãy nói những điều gì tích cực nhất vâng. Ờ, và bây giờ không lý bây giờ tùng nói à, lĩnh vực lan tùng không nói nha ví dụ như bài lĩnh vực bất động sản đi vâng. thế bây giờ các anh em mua bất động sản của Vingroup của Phạm Nhật Vượng Vâng. Rồi bây giờ giá bây giờ do dịch rồi do này kia nọ rồi ra rất là nhiều sản phẩm thế giá bất động sản thấp xuống. Vâng. Thế giờ các ông bắt ông Phạm Nhật Vượng đi mua lại đất cho các ông. Có đúng không? Đúng không? <laughs> Đúng không? Vâng, vâng, vâng. Không lý bắt ông Vượng hay là lính của ông Vượng đi mua lại để mà chia sẻ những cái khó khăn à? Thế thì em lại cảm thấy một cái điểm này thế này nè. Thực ra nếu mà bây giờ ví dụ giả sự anh em nếu đi trước có tiền đi mua một phát hết luôn các anh ờ, của của cây ờ, của sản phẩm mà anh em đã đầu tư thì anh em tự nhiên mất đi tài sản của mình mà nếu một lúc mà thị trường lên thì lấy đâu ra cái gì để mà mà tiếp tục cuộc chơi lấy đâu cái gì để nhân giống và chia sẻ và giống như là phát triển và để làm giàu đi đúng không anh thế cho nên là khi mà mọi người phải nhìn thấy cơ hội rằng là thị trường bây giờ đang quay trở lại đang nóng lên thì cố giữ cây và thậm chí đi mua thêm chứ đừng lúc nào cũng muốn bán cây cần tất nhiên là những anh em khó khăn thì cũng cần sự giúp đỡ cần sự lan tỏa thì điều đó em và anh cũng rất nhiều những anh em cũng đang thường xuyên làm cái việc là ờ, uh, anh thấy là anh, anh thấy là đang có hơn ờ, hơn 500 người đang xem ờ, livestream của em á vâng. thì uh, mình nói thôi bây giờ mình nói thẳng nó thật với nhau này đi vâng. như tùng nó vừa nói á vâng. không thể bắt ông phạm nhật vượng Đúng. đi mua lại cái tài sản bất động sản mà các bạn đã mua của ông ở vâng. những năm trước giá cao vâng. bây giờ anh em không đủ đóng tiền lãi không đủ chi phí không đủ này kia nọ anh em cũng phải tự bán thôi vâng. đúng không cái làm sao bắt ông chủ ông ông lớn đi mua lại của anh em vâng. đó là cái vấn đề thứ nhất vâng. vấn đề thứ hai á bạn đang chơi lan hay bạn đang bất động sản bán mua bán bất động sản mà bạn không dám mua bất động sản bạn không dám mua lan những lúc giá thấp vâng. thì những người bạn trong facebook của bạn và những người hàng xóm những người biết bạn làm sao họ dám mua đúng không đúng không đúng, đúng. và bạn không tích cực trong bài của bạn thì bạn bè facebook của bạn và hàng xóm láng giềng anh em của các bạn thì làm sao ai dám ai dám làm gì nữa Vâng. Cho nên là giữ Facebook cho sạch bằng cách là chúng ta thứ nhất là không comment những cái điều tiêu cực, thứ hai là không đăng những cái điều uh, không tích cực. Vâng. Đúng, à, đúng, thứ đúng ba quá. là phải tự tự mình xây dựng thị trường. Tất vâng. cả các bạn là những nhân tố đúng xây quá. dựng nên cái thị trường bền vững thì người ta người ta thấy uh, ok thì người ta mới theo mình. Vâng Còn vâng. thấy ông không ok là ai theo ông, không theo ông thì ông thua thì ông lại kêu. Vâng. À, cho nên là <laughs> Tùng gì Tùng nói thật ừ. mọi người Tùng vẫn đi mua và ừ. Tùng vẫn bán vâng ạ. và Tùng vẫn có những cái thu nhập nhất định từ cây lan vâng đó là nói thật lòng cảm ơn anh rất là nhiều đấy anh Phương Quang và tất cả những anh em này đều nói là chuẩn quá và có thể nói đúng là cái kiến thức của bên ngoài trong cuộc sống ờ, trong những năm tháng mà anh ờ, phát triển kinh tế và đến bây giờ bước vào Hoa Lan ờ, trong những năm tháng em thấy là cũng không quá lâu nhưng mà anh đã có cái, cái nhìn nhận và cái đường đi có thể nói rất chuẩn và là một cái đúng hướng để em cũng mong muốn là rất nhiều anh em khác là sẽ noi gương theo anh và đặc biệt là theo cái ý chí cái nghị lực lớn của đã đưa ra cho anh tất cả anh em chúng ta bỏ qua tất cả những sân si lan tỏa năng lượng tích cực và thậm chí chính chúng ta từ những vườn nhà vườn nhỏ nhất là chúng ta làm thị trường của chúng ta thì Đúng nó rồi. sẽ chứ không không ai có đủ sức để làm tất cả thị ờ, không ai làm được thị trường không ai làm được thị trường hết. và thị trường là của tất cả chúng ta nên chúng ta đều phải có trách nhiệm và chúng ta đều phải có những ờ, việc làm mà nếu đúng bạn, bạn mà không tin chính bạn thì ai tin bạn đúng đúng anh tôi à. mà không tin chính tôi tôi không tự tin vâng. thì làm sao ai tin tôi vâng thì ạ. thành ra là gì đương nhiên là thắng thì không kêu vâng. thua thì không nản đấy đó. như vừa rồi khó khăn dịch bệnh hơn một năm trời nhà hàng bị đóng cửa vâng. vâng. buôn bán bất động sản thì không được vâng. không rất là nhiều nhà hàng khác họ phá sản họ vâng. không giữ vâng. không giữ được vâng. thế thì tại sao bây giờ nhà hàng thanh tùng lại đông <laughs> để Tùng giữ được Tùng ở là những là đấy. một trong những người ở lại sau cùng đấy trong cái lĩnh vực kinh doanh đó đúng, cho đến bây giờ tại đấy. sao Tùng lại nhiều nhiều tiệc và vâng. như chính trường vừa thấy trưa nay Tùng vẫn có tiệc và chiều nay cũng có tiệc rất là đông người luôn nghìn người ừ đây là cái chuyện bên lề giữa chơi lan thôi vâng. thì tùng đang nói trong câu chuyện chơi lan vâng. thì gì thì tôi phải tin vào chính tôi vâng. các bạn phải tin vào chính các bạn trước thì vâng. người ở bên các bạn bạn bè và những nhà đầu tư những sát những cá mập họ mới mới tin vâng. thì họ mới đầu tư và chúng ta mới có tiền mình nói vâng. thẳng là như thế vâng. chứ bây giờ tôi mà không tin thì thua rồi ai tin nữa vâng. à, thành ra là gì Tùng vẫn cứ chăm cây vẫn trau chuốt phải nói là từng ly từng tí luôn à, <laughs> vẫn em chưa rất, rất nhiều thời gian đó, cho em em nói thật sự là cũng chưa bao giờ là nhìn thấy một cái vườn lan nào sạch sẽ quy củ và có thể nói rằng là như anh vừa anh nói câu ờ, là cái tiêu chí của anh là là trong vườn lan là thế nào ạ thì <laughs> tiêu chí thì mình cứ là thứ nhất là dành nhiều thời gian vâng. uh, cho cây lan thứ vâng. hai là uh, sử dụng uh, các cái chế độ chăm vâng. để nhân kỳ và ra hoa khác nhau vâng. à, thứ ba là phải luôn sạch gọn gàng ngăn nắp vâng. à, thì em... thì ví dụ một một khách hàng mà họ đi đám cưới đi vâng. họ họ rất là là làm tò mò họ vâng. muốn lên thăm vườn lan vâng. họ lên thấy công nhận cái vườn lan này sạch nhỉ vâng. đúng không thì chắc là phải có đầu tư chắc là phải tâm huyết đó, vâng. chắc là phải yêu thì mới có cái vườn như thế vâng. ô cây đẹp quá thì người ta mới mua rồi mình phân tích bây giờ ông mua một cái cây như um, người đẹp không tên như thế này vâng. thì uh, chăm tiếp cho tới qua tết thì mình sẽ cắt thì mình sẽ ươm ra được bao nhiêu kỳ ví dụ ông mua giờ là 100 triệu vâng. à, sang năm ông ra được uh, à, 20 đến 25 kỳ vâng. rồi ông nhân tiếp trong một năm nó thành ra 20 tác phẩm vâng. ông bán 10 triệu thôi vâng. <laughs> ông đã lời rồi đúng, đúng. thì mình phân tích như thế thì họ phải nhìn thấy là mình chăm được cây vâng ạ. và họ phải thấy là mình là ừ, chăm là bằng thật chứ vâng. mình không phải nói dốc nói phét vâng thì họ mới tin họ tin tôi thì tôi lượm lúa <laughs> và quá đúng anh ạ tức là em chỉ ờ, nói đơn giản là khi bước chân vào đây nó có cảm giác rất là sang trọng rất là văn minh à, vẫn đi ờ, giày đấy. Ờ, giày hiệu đấy làm nông dân ý là <laughs> đi giày tức là mặc đồ hàng hiệu nhưng mà vẫn làm nông dân được nông chứ dân. không phải là uh... và nói thêm với mọi người á, là khi Tùng cái xây dựng vườn lan này vườn lan này Tùng thì xây dựng ở trên mái trên tầng 3 của trung tâm hội nghị từ cái Thanh Tùng. Vâng. Thì uh, tổng số tiền Tùng bỏ ra nó hơi nhiều so với làm dưới đất. Vâng. Lý do là làm trên mái thì sắt rồi các cái nó thi công nó, nó tốn hơn. Vâng. Thì Tùng làm hết 2 tỷ 8. Vâng ạ. Nhưng mà tiền thì mình vẫn có thể kiếm được nhưng mà khi làm tại trung tâm thành phố. Vâng. Một cái vườn lan ở trên mái nếu không được sự cho phép của chính quyền địa phương vâng. thì mình không làm được. Đúng rồi. Tuy nhiên Tùng là may mắn hơn. Mình làm một cái mô hình trồng cây trồng cây cảnh vâng. trồng hoa lan thì giống như nó phủ xanh cho thành phố đúng quá đây là một mô hình mà các đồng chí lãnh đạo tại địa phương vâng. đặc biệt như bí thư thành phố vâng. chủ tịch thành phố các phó chủ tịch thành phố vâng. và rất nhiều các anh chị em nằm trong chính quyền vâng. họ ủng hộ tùng vâng. và tùng đã được phép xây dựng <laughs> à, vâng. một cái vườn như đây vâng. và họ đã từng tới thăm vâng. từng tới thăm vườn vì họ cũng yêu cây mà Vâng thành phố thì càng ngày á, xây dựng cái mật độ xây dựng càng nhiều cái vấn đề mà cây xanh hay phủ xanh để có một cái môi trường uh, sinh sống nó trong lành á, thì vâng. càng ngày càng ít đi thành vâng. ra là cái mô hình vườn lan trên mái trên ban công của một căn nhà của một trung tâm thương mại của một trung tâm tiệc cưới của một cái tòa nhà karaoke vâng. thì đó là một cái điều mà được các anh lãnh đạo địa phương rất ủng hộ vâng ạ. và mong muốn anh như anh à, nhân bí thư anh nói là à, như này mà mình nhân cái mô hình này ra nhiều á vâng. nhiều mô hình này không phải là to uh, như này vâng. mà chỉ cần là hai ba mươi mét bốn năm mươi mét một trăm vài trăm mét ở trên mái nhà của những nhà khác thôi vâng. thì là thành phố trở nên là trong lành hơn vâng. đẹp hơn đúng quá à, được thỏa mãn đam mê đúng quá vâng. mà ai thu về kinh tế đúng đúng yeah. thì à, thì thành ra là đây là một cái uh, cái uh, chất xúc tác một cái động lực uh, rất là tích cực để cho Tùng làm một vâng. cái vườn à, nó tương đối như ngày hôm nay cũng Rất không phải là không phải là quá đẹp cũng không phải là quá dữ dằn nhưng mà mình cũng cảm thấy là hài lòng với những gì những công sức mình bỏ ra vâng ạ. em tin chắc là với cái cách làm ờ, ý cách làm cái ý chí nghị lực cũng như là cái tầm nhìn sâu xa của anh thì anh ờ, chắc chắn sẽ thành công rực rỡ trong thời gian tới và cũng cá nhân em thì cũng rất mong muốn là uh, cái sự kết nối của anh em uh, uh, em ở ngoài Bắc với các anh ở trong Nam anh em Bắc ờ, Trung Nam đấy và cả đương nhiên là Trung Bắc Trung Nam là sẽ là một một nhà và đặc biệt trong thời điểm này là em nhìn thấy đang là cơ hội rất lớn với tất cả các uh, ờ, mặt bông trong thị trường và đặc biệt là uh, những uh, cây quốc dân đang được ừ, từ bạch tuyết trở xuống thậm chí là kể cả không tên Bảo Duy cũng đang giao dịch rất là mạnh thế thì cũng mong là anh cùng với tất cả các anh em ở khu vực uh, Bình Dương cũng như là trong Sài Gòn uh, ý em nói là là hôm nay vào đây với anh là cũng để cũng mong muốn cái sự kết nối để uh, anh em chúng ta cùng thắp lên cái ngọn lửa cũng như cùng vận động cùng uh, cùng với tất cả những anh em khác và làm những chuyến đi làm những con uh, tàu lớn để vực dậy cái, cái ý chí nghị lực của mọi người trong cái livestream này thì anh Tùng đã dành rất nhiều cái tình cảm tâm huyết và có thể nói rằng là uh, cũng không mấy ai có thể là nói cái, cái, cái khả năng cái tư duy hoạt và kể cả hoạt ngôn như anh được đấy em nói rất là thật và em cảm em thấy rất là xúc động rồi. không <laughs> em em quá khen anh đó. Ờ, anh em mình đã gặp nhau cũng nhiều lần và em cũng nói luôn từ xưa này em chưa bao giờ biết uh, nick ai từ xưa nay em rất là thẳng thắn và cũng chính trong những thẳng thắn của mình bởi vì em là từ xuất phát từ một sĩ quan quân đội thì cũng nhiều cái cũng thiệt thòi và trong nhiều khi mọi người nghĩ mình nghĩ khác anh ạ thế nhưng mà cũng mong muốn đây là thực sự uh, em cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà gặp anh một người cùng một cái lý tưởng lớn để và uh, cùng đi với tất cả những anh em quốc dân nhất đấy là cái điều vô Sẵn cùng đáng trân trọng giờ là xác định đấy là, là cái, cái điều nghề. tuyệt vời anh ạ đây là anh xác định luôn là một cái ngành nghề của anh rồi vâng ạ anh vẫn làm những cái ngành nghề truyền thống của gia đình từ trước vâng, giờ vâng à, và à, vẫn làm nông dân <laughs> chăm lan yêu lan <laughs> vâng. và làm kinh tế từ cây hoa lan và anh tin là anh sẽ thành công Đấy. còn mức độ thành công như thế nào thì mình phải phụ thuộc vào thị trường phụ thuộc vào cái cái cái cái, ờ, nhu cầu wow. Vâng. tiêu dùng của người dân đúng không cũng anh như... Tùng thì mỗi ngày thì ờ, có khoảng ngàn lượt khách thế thì một ngàn lượt khách đấy thì kiểu gì nếu mà uh, anh Tùng cũng sẽ đương nhiên là uh, sẽ giới thiệu được với anh em rất nhiều những cái sản phẩm có hoa thậm chí em nghĩ là chắc là tới khi anh làm hoa được là sẽ trưng bày luôn tại ở khu cửa của mình luôn Đúng rồi. để, để tại đây thậm chí là bán luôn tại đây luôn anh ạ. Bán luôn tại đây vẫn được. Đấy mới là cái điều tuyệt vời mà để lan tỏa lớn và cũng rất mong muốn là các anh chị em là hôm nay trong livestream này của chị Trương thì uh, hiểu anh Tùng là con người như thế nào và cũng uh, những cái tư duy, những cái định hướng phát triển của anh Tùng là mọi người cùng phát triển theo. Và đặc biệt là chị Trương thấy rất là là với cái cách mà mà anh đã trình bày ấy, thì em nghĩ là khí hậu miền Bắc cũng làm được và để trả lời với rất nhiều anh em là khí hậu miền Bắc có làm được không làm được là chắc chắn làm được thêm anh, anh, anh cắt lời chỗ này nhé vâng. à, có phải em vâng. và hơn 500 người đang xem lại ở đây á vâng. là từ trước tới giờ Vâng. là chúng ta chăm hoa lan theo cái phương thức là để làm sao mà cho ra kỳ đúng đúng làm sao nhân giống để mình có tiền có làm kinh tế vâng vâng à, anh em có nói là ngắm hoa lại rơi vâng đúng không vâng. ra hoa thì mình ngắm được ờ, ít ngày thôi vâng. còn ra kỳ thì mình bán được tiền vâng. thì mình cứ chăm làm sao mà cho nó nhanh lớn lên và nó ra kỳ vâng nhưng bây giờ cục diện nó đã thay đổi hoàn toàn vâng thì chúng ta thay đổi cái cách là gì chăm hoa lan theo cái tiêu chí ra hoa đấy ra hoa theo các nhà khoa học họ đã từng làm rồi vâng ạ. giống như những các cây rừng khác giống như những cái cây nông nghiệp khác vâng. là ra là trồng trồng như thế nào để ra hoa thì chúng ta làm theo theo tiêu chí đó vâng ạ. thì uh, dần dần thì nó sẽ quen với cái khí hậu ở miền Bắc tại sao miền Bắc hay là tại sao xứ lạnh vẫn ra những bông hoa vâng. do người ta uh, chăm sóc lâu ngày qua chế độ đó thì sẽ tạo lên một cái um, thuần hóa vâng ạ. thuần hóa dần dần thì ở miền quá. Bắc cũng làm hoa bình thường à, mà kể cả vâng. không làm hoa được đi các ông chăm sóc hoa lan ở miền Bắc theo chế độ ra hoa vâng. sau đó thì lại nhập vào miền Nam <laughs> khi thời điểm làm hoa vâng. làm hoa ở trong Nam ra hoa ra nụ gần nở hoa thì lại, lại nhập ra ngoài... ra ngoài Bắc để cho đấy, những nụ chính là là cái điều em mong muốn là như thế ừ. đấy và nên là mọi người các anh chị em là uh, yêu quốc dân và đang sử hữu quốc dân thì mọi người hãy phát triển theo hướng đấy và đấy em nghĩ là một cái điều thực sự rất là tuyệt vời rồi bây giờ mình bán được 10 à, đồng quốc dân vâng. thì mình trích ra 5 đồng để mình mua một vài cây tầm cao hơn vâng vâng để mình theo thời theo chắc theo chắn rồi thế. đấy là ừ. cái đam mê thì nó phải theo bộ sưu tập đúng rồi giống như chúng ta chơi xe thì xe cỏ phải lên ờ, các loại xe ừ. sang dần lên không ai có thể là là chơi mãi một bật bông nhìn mãi nhiều khi nó cũng hơi buồn và em cũng nghĩ là này trong cái livestream vì sao thời gian vừa rồi em livestream em đấu giá những cái tác phẩm những sản phẩm kể cả cây bạch tuyết những cây cầm cao hơn là có hoa thì được anh em đón chào rất là lớn đúng rồi bởi vì nó là sự bảo hành tuyệt đối anh ạ chứ đúng không rồi. phải là thương hiệu chính trương vậy thương hiệu anh tùng ờ, nữa mà đó là chính là bông hoa đã nở trực tiếp trên uh, trên chậu đó và giá đương nhiên là em thấy là bây giờ nó cao gấp đôi lần giá các cái cây bình thường ấy ạ và em nghĩ rằng đấy là một cái hướng mà anh em là vừa uh, có thể sưu tầm để để lan tỏa đến vẻ đẹp của bông hoa đấy cho nhiều anh em khác nữa và sự bảo hành tuyệt đối luôn mua xong ta yên tâm cây cao gối ngủ đúng không ạ và tôi uh, ờ, ừ. cũng đến giờ này thì thực sự là thời gian không quá dài nhưng mà anh em uh, em được gặp anh cũng được anh truyền ra rất nhiều những cái có thể nói rằng là thông điệp và những năng lượng thực sự là tích cực và tầm nhìn rất là vĩ mô ok ờ, và... cảm ơn em đã dành những lời khen ngợi cho anh Không. đôi lúc thì, ờ, thì uh, khen thì anh ghi nhận nhưng mà thực sự anh còn phải cố gắng nhiều và còn phải học hỏi uh, tất cả các em yêu lan cả nước Đúng về rồi. cách uh, chăm cây cách nhân giống vâng. à, và cách à, làm hoa cũng như là làm khi. vâng chứ không phải là anh là làm được hết đâu tuy nhiên anh là một cái người mà chơi lan gần như sau cùng nhất so với tất cả anh em ở đây vâng. nhưng mà trong anh luôn luôn khát khao luôn luôn cháy bỏng và luôn luôn cố gắng vâng. trong mọi tình huống mọi hoàn cảnh và vâng. dành thời gian rất là nhiều vâng. cho cho cho cây lan vâng. thì, uh, qua đây cũng uh, rất là mong các anh em yêu lan chúng ta hãy cùng uh, vững tin vâng. uh, vẫn tin thực sự chứ không phải là từng câu nói vâng ạ. À, và chúng ta phải có một cái niềm tin rằng chúng ta sẽ giành được cái chiến thắng ít nhất là chiến thắng chính mình vâng ạ. Vâng. quá đúng quá hay ạ à, em cảm ơn anh rất là nhiều và đây là ờ, những cái thông điệp mà không những anh và em và tất cả anh em bây giờ là đã cùng hòa chung cái nhịp đập và uh, đã đưa nông nghiệp thậm chí là bỏ qua tất cả sân si để nối vòng tay lớn để cùng nhau xây dựng lại cái niềm tin cho thị trường này cảm ơn anh rất là nhiều ạ okay. Dạ, chúc anh vạn điều như ý okay, cảm ơn vâng, em, nhiều. em cảm ơn anh rất là nhiều ạ yeah. Dạ. xin phép chính trương được xuống like buổi thì Trương sẽ giao lưu ở trong uh, Sài Gòn có thể là ngày nay hoặc ngày mai trong chính Trương xin phép uh, ờ, tối nay tối nay anh em livestream vâng ạ chào tất cả mọi người ạ cảm ơn tất cả mọi người đã ờ, dành tình cảm cho chính Trương và anh Thanh Tùng chính Trương xin phép được xuống like ạ